Phó Chủ tịch Quốc hội Lào thăm chùa Ba Vàng. Nhân chuyến công tác tại Việt Nam, ngày 26 tháng 10 năm 2022, đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Trạ Lân Yepower đã đến thăm chùa Ba Vàng. Biết tin đoàn khách quý đến thăm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện Chư Tăng đã đón tiếp đoàn trong không khí thân mật. Tại đây, Sư Phụ chia sẻ với đoàn về các hoạt động phận sự của nhà chùa, cũng như việc tu tập sinh hoạt của Chư Tăng Ni, Phật tử. Lắng nghe những lời chia sẻ của sư phụ, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Trạ Lân Yepaher và phái đoàn rất hoan hỉ và tán thán các hoạt động của Chùa Ba Vàng trong thời gian qua. Sau buổi chia sẻ, đoàn đã viếng thăm ngôi Đại Hùng Bảo Điện, dâng hương lễ Phật và cầu nguyện bình an trong không khí trang nghiêm và ý nghĩa. Nhân chuyến thăm chùa, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cũng dẫn đoàn đi tham quan một số các công trình trong khuôn viên bổn tự, như Đại Giảng Đường, nơi phục vụ việc tu học của hàng vạn nhân dân Phật tử, khu bếp mới khang trang là nơi tích trữ lương thực và chế biến thực phẩm hàng ngày, khu vực hành đường của nhà chùa và các địa điểm phục vụ việc sinh hoạt, tu học khác trong bổn tự. Điều đặc biệt trong chuyến thăm, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Trạ Lân Yepohe cùng phái đoàn đã tham quan rừng thiền của Chư Tăng, chứng kiến Chư Tăng tu tập hạnh đầu đà phái đoàn rất hoan hỷ và bày tỏ lòng kính quý về sự tu tập của tăng chúng Chùa Ba Vàng. Kết thúc chuyến thăm, thay mặt cho phái đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Trạ Lân Yepao Hơ đã bày tỏ niềm vui trước sự đón tiếp thân tình của Chư Tăng Ni, Phật tử Bổn Tự. Ông cùng đoàn đánh giá cao tinh thần tu tập và các hoạt động an sinh xã hội của nhà chùa. Chuyến thăm Chùa Ba Vàng của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Trạ Lân Yepao Hơ cùng phái đoàn là dịp quảng bá hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người và Phật giáo Việt Nam – góp phần vun đắp và phát triển tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc Việt-Lào